Xin chào anh em, clip này dành riêng cho tất cả những anh em đang quan tâm tới cái máy nghe một tài xỉu công nghệ mới nhất hiện nay em cần phải theo dõi hết clip này nhé Đấy, có rất là nhiều anh em đã sử dụng nó áp dụng một sân chơi của mình rất là hiệu quả Đấy, và ngược lại cũng có rất là nhiều những anh em đã mua phải những cái hàng kém chất lượng không đáp ứng được cái nhu cầu của anh em thì em cần phải theo dõi hết clip này clip này tôi sẽ chia sẻ với anh em một cái công nghệ máy nghe hột tài xỉu mới nhất có độ chuẩn xác cao nhất đấy và hiệu quả cao nhất cho anh em và hướng dẫn anh em cách sử dụng cách chơi như nào cho hợp lý anh em nhé thì đây nó là cái máy nghe hột tài xỉu công nghệ mới nhất hiện nay đây là cái công nghệ đấy, 4.0 công nghệ giúp anh em đánh bại mọi sân chơi cái máy này nó có chức năng và nhiệm vụ là nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hột rơi xuống đĩa phát ra và phân tích cái âm thanh phát ra đấy là của mặt nào và báo dung ngược lại cho biết được tài hay xỉu tương ứng một dung là xỉu hai dung là tài anh em nhé đấy thì em cố gắng theo dõi clip này thì tôi chuẩn bị cho em là cái nắp này cái đĩa chợ này và một số hột chợ đây đây tôi sẽ dùng đũa nhé tức là không chạm tay hột ở trong máy này này và lấy ngẫu nhiên ba hột bất kỳ thì hột gì cũng được anh em nhé hột chợ hay hột công chuyện hay 11 12 13 14 đều được anh em nhé đấy thì tôi sẽ xin phép là sẽ xoay đèn cho anh em để em thấy được cái bộ hột này nó rất là trong và hoàn toàn là bình thường đây hột xoay xuyên đây không hề gợn đục em nhé đấy vì nó là hột trợ mà anh em rất là ok nhé à hoàn toàn là bình thường này xoay xuyên hết này có những cái hột công chuyện đấy khi em xoay đèn flash chắc chắn nó sẽ gợn đục anh em nhé đấy thì trên tay tôi là thêm nam châm đây nam châm sáng rất là hít anh ạ à ok thì chọn nam châm này rồi đấy đĩa và hộp không hít đây em nhé đấy. đấy thì em đi chơi chỉ cần mang cho tôi cái cục lâm châm này đi em đưa vào em thử tôi nếu nó là đồ công chuyện ấy em thử lâm châm này chắc chắn hít nhé còn đây là bộ hộp công chuyện này đấy lâm châm hít chặt này ok chưa tôi sẽ hướng dẫn anh em sử dụng cái máy nghe này trên hai bộ hộp này bộ hộp trợ và bộ hột công chuyện anh em ạ thì cái máy nghe này đấy nó được sử dụng hai cục pin tiểu cái pin này thì rất là sẵn thôi đấy, ở quán tạp hóa hay bán đồ điện đấy rất là nhiều 5 đến 10 ngày tùy thuộc vào tần suất anh em chơi nhiều hay chơi ít hết pin anh em tự thay pin cho tôi đấy, rất là đơn giản thôi đấy nó có công tắc bật mở đây em đến sân chơi nhé em ngồi phạm vi một mét rưỡi đổ lại cho tôi và để máy trong người để sát với da thịt mình để mình dễ cảm nhận cái hình dung của nó em nhé đây tôi sẽ bật máy này này và sẽ test thử cho anh em này tôi sẽ cầm trên tay nhé test cho anh em em lưu ý nhé máy báo một dung anh em xỉu máy báo hai dung anh em tải tôi anh em nhé đấy như cái tiếng này đây máy báo hai dung anh em đánh tải tôi tải này ok 11 nút đấy, em vào sân chơi người ta có sóc mạnh em cũng đều có thể chơi được nhé vì bản thân cái máy của mình nó là nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hột rơi xuống địa cho nên là người ta có sóc dài hay sóc mạnh đều được anh em ạ đấy không ảnh hưởng gì nhé đấy máy báo hai dung đây anh mới tài tôi tài là ok đấy cái máy này ấy dung rất là êm cho nên là em yên tâm anh em để trong người một mình anh em cảm nhận được cái nhịp dung của nó đấy người ngồi cạnh không thể phát hiện được nên em cứ yên tâm máy tiếp tục báo hai dung đây anh em anh tài tôi tài này ok đấy, khẳng định với em không có một thiết bị nào có thể dò ra phát hiện ra đấy cái máy nghe anh em để trong người cho nên là anh em cứ áp dụng vào mọi sân chơi anh em nhé máy tiếp tục báo hai dung anh em hãy tài thôi tài này 11 nút rất ok đây tôi sẽ để đây để em cùng cảm nhận dung với tôi anh em nhé thì cái máy này nó chống mọi tiếng ồn cho nên là anh em yên tâm anh em áp dụng mọi sân chơi có tạp âm tiếng ồn không ảnh hưởng gì anh em nhé à. Đấy, không ảnh hưởng gì ok chưa đấy thì đây là công nghệ mới nhất hiện đại nhất anh em nhé thì em quan tâm tới tất cả các đồ chơi công chuyện tài xỉu bầu cua sóc đĩa bài lá game hack trên điện thoại thì anh em liên hệ tôi sẽ tư vấn cho anh em máy báo một dung đây anh em đánh xỉu tôi xỉu này ok chín nút thì đây là bộ hột chợ nhá tôi sẽ thử nước muối cho anh em này Đấy, tiếp đó tôi sẽ chuyển qua cái bộ hột công chuyện cho anh em để thấy được cái bộ đồ này hột gì cũng được em nhé đây là bộ hột 12 bộ hột công chuyện Đấy, rất là hiệu quả xong hai ba giây là nó phân tích xong báo dung phân tích được tài hay xỉu em nhé máy báo hai dung anh em mới tài hay tôi tài này 12 nút ok đấy anh em chỉ cần lưu ý tôi ngồi phạm vi một mét rưỡi đổ lại tai em nghe được thì máy để trong người sẽ nghe được anh em nhé đấy là cái phạm vi hợp lý nhất đấy nó đưa ra kết quả chuẩn xác nhất em nhé máy báo một dung đây anh em hãy xỉu của tôi xỉu này 8 nút rất ok anh nhé thì anh em quan tâm tới cái máy nghe hoặc tài xỉu công nghệ mới này có thể liên hệ với tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em và em lưu ý nhé anh em đến trực tiếp cơ sở em mang nắp đĩa quân hột của em tới nắp quấn băng keo vào đấy để em kiểm chứng cái độ hiệu quả của nó em nhé đấy, cảm ơn anh em đã theo dõi video